bảy lời người khôn ngoan tuyệt đối không nói. Trong xã hội hiện đại ngày nay, sự bùng nổ thông tin, sự giao tiếp và hợp tác giữa con người ngày càng trở nên quan trọng. Những người không biết cách nói chuyện hoặc không khéo ăn nói thì cũng chỉ giống như một cái máy radio câm. Mặc dù vẫn không ngừng hoạt động nhưng hầu như không thể thu hút được sự chú ý của người khác. Dưới đây là 7 điều mà người khôn ngoan sẽ không bao giờ nói. 1. Không nói những lời vô bổ. Giữa giỏi ăn nói và lải nhải lắm đều là cả một biển trời cách biệt, ngồi cùng người ít nói một tiếng. Chúng ta có thể cảm thấy như hai tiếng vì sự nặng nề giữa đôi bên. Tuy nhiên, chỉ cần ngồi với người lắm điều 10 phút, ta đã cảm thấy mệt mỏi đáng sợ như cả thế kỷ. Mà điều đáng sợ nhất ở một người thích lải nhải lắm điều không phải do họ nói nhiều, mà là họ nói hưu nói vượng toàn những lời vô nghĩa từ chuyện này sang chuyện khác, không chỉ lãng phí công sức, mà còn lãng phí cả thời gian của những người xung quanh. 2. Không buông lời cay nghiệt. Bên cạnh chúng ta sẽ luôn có những người nói chuyện rất thẳng mồm và độc miệng nhưng cứ tự cho là mình thẳng thắn bộc trực với người khác. Bộc trực hay thẳng thắn đều là những đức tính tốt nhưng nó phải đi kèm với sự tinh tế và phải được nói ra trong một thời điểm hợp tình hợp lý. Trong những khoảnh khắc không thích hợp, lời nhanh mồm chính là cay nghiệt sự ngay thẳng có thể trở thành vô duyên. Những người lịch sự và khôn ngoan luôn biết cách đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, để ý tâm lý và cảm thụ của đối phương trước mỗi câu nói ra trong mọi tình huống. Người xưa đã có câu, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau để chứng tỏ tầm quan trọng của việc đem lại cảm xúc thoải mái cho cả mình lẫn đối phương trong một cuộc trò chuyện là quan trọng cỡ nào. 3 không tùy tiện hứa hẹn thề thốt. Trong cuộc sống cá nhân riêng tư lẫn đời sống công việc, chúng ta thường hay tự đặt bản thân vào hoàn cảnh khó nếu có thói quen tùy tiện hứa hẹn trong bất kể tình huống nào. Nếu đó là những câu hẹn thông thường thì không sao, nhưng nếu đặt vào tình huống khó xử, ảnh hưởng đến lợi ích của một số bên liên quan, lời hứa của bạn có thể trở thành sự trói buộc đem tới những ảnh hưởng bất lợi cho rất nhiều người và cả chính bản thân bạn. Lời hứa là thứ đại diện cho chữ tín, cho phẩm đức của một con người, không nên lấy ra đặt ở cửa miệng để rồi đánh mất cái uy của chính nó. Khi được giao công việc, người dân nước Đức có thói quen trả lời tôi sẽ cố gắng hết sức chứ không phải hứa hẹn như tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt. Họ luôn tránh đưa ra những lời cam kết có nguy cơ nói trước bước không qua. Thay vì liều lĩnh đánh đổi uy tín của mình, họ thà thận trọng trong từng câu nói, hạn chế đưa ra những lời hứa hẹn dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào để luôn giữ vững được niềm tin đối với bản thân. 4. Không tranh chấp vì những chuyện nhỏ. Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta không thể tránh được những khoảnh khắc nảy sinh xung đột, mâu thuẫn với những người xung quanh. Mâu thuẫn đó có thể từ to hóa nhỏ nhờ cách giải quyết xung đột khéo léo, nhưng nó cũng có thể từ nhỏ hóa to nếu cứ rơi vào những tranh chấp và cãi cọ không đâu. 5 ít nói lời thật lòng, một kiểu trí tuệ sáng suốt. Ngạn ngữ xưa có câu nói, giao thiển chớ nên thâm ngôn, với ý nghĩa khuyên bảo chúng ta không nên nói lời sâu xa thật lòng trong những mối quan hệ nông cạn và thiển cận. Hầu hết các cuộc khắc khẩu có thể xảy ra khi chúng ta nói những lời không nên nói với những người không quá thân quen. Cho dù đó là lời thật lòng thật dạ đến mấy thì cũng chỉ nên nói 7 phần, giữ lại 3 phần mà thôi với những người có mối quan hệ không tốt, lời càng đúng lại càng khó nghe, và đương nhiên họ lại càng không thích nghe. Những lời có giá trị chỉ nên dành cho những người có giá trị, đó mới là cách nói chuyện của một người khôn ngoan và bản lĩnh, không làm điều thừa thải. 6. Không nói những lời lộng ngôn, ngông cuồng. Kẻ hay nói những lời lộng ngôn, ngông cuồng là những kẻ tự phụ, hay ý lại vào thế mạnh của mình nên luôn coi thường người khác lại là lời cổ nhân nói, kẻ khôn thật sự thường giả ngu ngơ. Những kẻ không có thực tài thường chỉ mạnh miệng bề ngoài, chỉ lấy khẩu khí để che giấu sự thiếu hụt của trí tuệ và tài năng. Còn người khôn ngoan là những người thường khiêm tốn giấu tài năng của mình vào bên trong đặc biệt qua lời nói. Các bậc quân tử thường có phong thái điềm đạm, trầm tĩnh ít để lộ cảm xúc, luôn nhường nhịn người khác. Kẻ tiểu nhân thì hay hơn thua nhau về khẩu khí còn bậc quân tử chỉ cần dùng hành động để chứng minh trí tuệ của mình. 7. Không tạo ác nghiệp, nói lời oán hận. Khi gặp chuyện không vừa ý hoặc cảm thấy bị đối xử bất công, người ta thường có xu hướng thất vọng, phàn nàn, thậm chí buông lời oán hận. Một khi đã oán thì họ hận tất cả, kể cả là trời đất, thần Phật. Lời oán hận thường mang theo những năng lượng rất xấu bởi nó xuất phát từ tâm oán trách, đố kỵ, lòng sân hận của người ta. Oán hận sẽ che mờ lý trí của họ, sẽ khiến họ không còn phân biệt được thật giả, đúng sai, phải trái. Như thế, hậu quả gây ra thậm chí còn tai hại hơn. Từ nói lời oán hận, người ta còn có thể gây ra việc ác nghiệp, hại người hại mệnh. Người không ngoan thường có cách ứng xử khác, đứng trước khổ nạn, gian khó hay sự thua thiệt, mất mát về lợi ích cá nhân, họ sẽ không một lời oán trách. Họ chấp nhận, thích nghi và không chùn bước, đứng trước sóng gió, bão giông người khôn ngoan luôn giữ được tâm thế bình tĩnh, thanh thản. Cũng nhờ thế, họ không bị chìm đắm trong oán hận, tâm đạo mở mang hơn. Chỉ cần có được sự tỉnh táo, mọi khó nạn trong đời họ hết thảy đều bước qua, đúng hơn là vui vẻ bước qua. Nói chuyện chính là một nghệ thuật hay nói cách khác nó phản ánh cách sống của chính bạn. Nếu là người khôn ngoan, hiểu chuyện hãy hết sức thận trọng với câu chuyện mình nói thứ mình làm để giữ đẹp lòng người, tránh gây tổn thương cho người khác. Rất cảm ơn quý anh chị đã chú ý nghe kênh chia sẻ. Hãy để lại lời bình luận của mình nếu có và hãy nhấn nút đăng ký theo dõi để xem những video mới nhất của kênh quý vị nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.